Việt Nam xuất siêu liên tục lập kỷ lục mới này, S&P đã tăng gần 60%. Tự nhiên mình đang phải nhập khẩu lạm phát nếu như chúng ta tiếp tục giữ đồng đô lớn. Trong một cái ngành tăng trưởng tuyệt vời như này ấy, thì chưa chắc là chúng ta đầu tư vào đấy là nhà đầu tư là người hưởng lợi nhiều nhất. Cổ phiếu VSC này thì chúng tôi cho rằng là phù hợp với những nhà đầu tư để nhận cổ tức thôi. Cái mức giá hiện tại để mà đầu tư SS nó rất hấp dẫn. Đứng ở cái góc độ là nhà đầu tư cá nhân thì có thể là chưa thấy hấp dẫn nhưng mà đứng ở nhà đầu tư tổ chức thì em nghĩ đấy là một cơ hội đầu tư rất là rất là tuyệt vời Vemmendep là một trong lựa chọn rất tốt Insight là chuyên à, phân tích chuyên sâu về à, tình hình nền kinh tế, về thị trường và các kênh tài sản để mà hướng đến mục tiêu à, tích sản đầu tư dài hạn. thì hôm nay mùa thứ hai là đi qua được số thứ ba rồi đúng không? Số đầu tiên cách đây hai tuần thì chúng ta nói về đề tài là tích sản cổ phiếu cho chu kỳ mới như nào rồi số tuần uh, vừa rồi thì chúng ta nói về các ý tưởng đầu tư cụ thể đúng không? Hãy đi từ tổng quan đến chi tiết thì uh, hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái đề tài uh, khá là thú vị đó là cơ hội đầu tư cổ phiếu ngành cảng biển và cảng hàng không thành phần analyst ngày hôm nay à, đầu tiên là anh Nguyễn Tiến Dũng senior analyst của VNREX cover ngành uh, ngành cảng nói chung thứ hai là anh Hoàng Anh Tuấn và là anh uh, Vũ Sơn Tùng và Thành Đồng Phục là những à, chuyên gia mà thường xuyên xuất hiện trong chương trình rồi nhưng hôm nay chúng ta rất may mắn là có sự xuất hiện của một senior analyst cover trong ngành này à, giới thiệu mọi người anh Dũng và hy vọng rằng là hôm nay chúng ta sẽ có một buổi à, trao đổi thật là thú vị à, chương trình thì sẽ kéo dài tổng cộng độ khoảng một tiếng thì chúng tôi sẽ cố gắng trao đổi ngắn gọn trong độ khoảng 40 đến 45 phút ở phần đầu sau đó chúng ta có độ khoảng 20 15 đến 20 phút cho phần giao lưu thảo luận với các quý nhà đầu tư thì trong thời gian à, thảo luận thì các quý nhà đầu tư có thể gửi câu hỏi về cho chương trình thông qua uh, Facebook của công ty của phần VN Direct đúng không? để mà chúng tôi sẽ thu thập các cái câu hỏi này và sẽ trả lời cho các quý nhà đầu tư chúng ta giao lưu rồi à, cũng như mọi khi thôi chương trình sẽ gồm có ba nội dung chính phần đầu chúng tôi sẽ cập nhật à, nhanh về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam những vấn đề chúng ta cần lưu ý ở giai đoạn này sau đó chúng ta đi vào à, cái phần chính của ngày hôm nay đã là ý tưởng đầu tư cổ phiếu ngành cảng biển và cảng hàng không và phần 3 là phần giao lưu cùng các à, quý nhà đầu tư <clears throat> tôi sẽ đi nhanh à, cái phần một vài số liệu ha về à, số người nhiễm covid tính đến hôm nay thì khoảng đã hơn 25 triệu người mắc covid trên toàn thế giới rồi và số người chết là gần một triệu người trong khi đó thì cái số mà người khỏi bệnh cũng cũng rất là nhiều gần 10, 18 triệu người đã khỏi bệnh Ờ, ở Việt Nam thì ờ, có ờ, hơn 1.000 ca nhiễm bệnh và số người chết là tính đến ngày hôm nay cũng 36 người và số khỏi bệnh cũng cũng cũng gần 700 người và chúng ta nhìn cái đồ thị này cũng rất là may mắn à, hy vọng rằng là sẽ là một cái trend may mắn tức là cái số active case ở Việt Nam bắt đầu sau một quá trình bị tăng lên rất là mạnh nổ ra cái ổ dịch mới ở Đà Nẵng thì đến ngày hôm nay là cái đường active case active case tức là những cái ca mà vẫn còn bị bệnh những bệnh đến thời điểm này mà chưa khỏi chúng ta nhắc lại là chú ý là cái, cái số active case này số quan trọng nhất đúng không chứ còn ví dụ như số tổng hơn nghìn nhưng mà đã khỏi đến gần 700 rồi thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm nhưng mà số mà đang vẫn còn bệnh là rất quan trọng đó. thì cái đồ thị này đang cho thấy là có chiều hướng giảm xuống rồi và tính đến ngày sáng hôm nay là là đã có 36 giờ liên tục là ở Việt Nam không có ca nhiễm Covid nào mới cả đây là một à, thông tin cũng khá là tích cực cho chúng ta rồi một vài thông tin ờ, nổi bật trong tuần đó là vào ngày 27 tháng 8 vừa qua thì Chủ tịch Fed ông Powell đã công bố chính sách tiền tệ mới của cơ quan này với mục tiêu là ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề việc làm. Tức là cái ám chỉ ở đây là Fed sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay qua đêm là 0% đúng không? hỗ trợ và tóm lại là tiếp tục nới lỏng và chấp nhận lạm phát sẽ bị đẩy lên ở mức khoảng 2%. Đây là vấn đề mà chúng ta cần à, lưu ý. Việt Nam à, về tình hình Việt Nam thì xuất siêu liên tục lập kỷ lục mới này Hết tháng 8 tháng 8 2020 thì ước tính là Việt Nam xuất siêu khoảng 3,5 tỷ đô la. Và ước tính là 8 tháng đầu năm là xuất siêu đạt tổng là khoảng gần 12 tỷ đô. Thì riêng tháng 8 là xuất khẩu đạt là 26,5 tỷ là với mức tăng là 6,5% à, tháng month on month đúng không? Và tổng xuất khẩu đạt 8 ờ, tháng 2020 đó là 174,11 tỷ đô la, tương đương mức tăng 1,6% year on year. Trong khi đó nhập khẩu thì đạt 162,21 tỷ, à, giảm khoảng 2,2% so với cùng kỳ năm, năm ngoái. À, thêm một cái thông tin về chính sách đã là Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn liên quan đến thị trường chứng khoán. Trong đó điểm mới nhất là khiến nhà đầu tư cần chú ý là các quy định cho giao dịch bán khống có đảm bảo. Và Chủ tịch Ủy ban chứng khoán à, nhà nước ông Trần Vĩnh Dũng cho biết dự kiến đầu năm 2021 thì à, sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới đưa vào vận hành thông suốt thì hoạt động giao dịch trong ngày tức là day trading sẽ được giao dịch đây đều là những thông tin à, rất là tích cực support cho thị trường đúng không ạ à, về tình hình thị trường chứng khoán à, thì à, tính đến đấy tháng 3 2020 thì S&P đã tăng gần 60% đã thiết lập đỉnh cao mới rồi và Việt Nam chúng ta thì à, à, sau một thời gian đi ngang thì cũng đang à, tìm cận lại cái vùng 900 điểm là một cái mốc khá là quan trọng Khối ngoại à, bán rồng trong à, từ 24 đến 28 tháng 8 bán rồng khoảng độ 2.674 tỷ. Rồi, đã là sơ sơ về trong cái phần đầu à, như vậy thì anh Tuấn có thể update thêm tình hình cho các nhà đầu tư có cái điều gì quan trọng nhất trong tuần vừa rồi anh thấy là nhà đầu tư cần quan tâm để ý có một số điểm rằng là ví dụ như Ờ, khi mà Fed cái cái thông tin khá đáng chú ý trong tuần vừa qua là cái thông tin mà Fed mà thực hiện ờ, cái chính sách lãi suất mới thì theo chính sách lãi suất này của ông ấy là ông ấy chấp nhận rằng là tôi sẽ tiếp tục để mức lãi suất duy trì ở mức trung bình à, mức thấp cái cái lãi suất ở tiếp tục mức thấp ừ, trong một khoảng thời gian nữa và có thể chấp nhận cái mức lạm phát cao hơn cái mục tiêu 2% trong ngắn hạn ý của ông ấy rằng là thời gian trước của tôi ấy, lãi suất của tôi là rất là thấp thế nên là tôi sắp tới tôi có thể đồng ý rằng là mức lạm phát của tôi có thể lên được ba phần trăm chẳng hạn thì cái điều này ý, nó là một cái ờ, phát ra một cái tín hiệu rằng là Fed sẽ tiếp tục bơm tiền và giữ, giữ mức lãi suất ở mức rất là thấp thì giữ mức lãi suất ở mức thấp này thì sẽ đem lại cái điều gì thứ nhất nó sẽ là khiến cho việc mà tiền tiếp tục bơm ra ngoài thị trường và uh, nó sẽ giữ cho cái nền kinh tế khỏi đổ vỡ tức là khi mà covid 19 chín thì khiến cho rất nhiều các ừ, công ty rồi tất nhiên rất nhiều khoản vay mà không thể trả được nợ thì ông ấy đưa ra này là ông chấp nhận rằng tôi sẽ tiếp tục cứu cho thị trường này giữ nhịp và thứ hai nữa ấy, là đương nhiên thì một điều nó sẽ không tốt cho Việt Nam đó là ờ, khi mà ông ấy cho mức lạm phát mức cao này thì rõ ràng là những người nước nào đang giữ cái cái đồng đô khá là lớn tức là đã tự nhập khẩu lạm phát vào chính mình thì hôm nay anh Tùng vừa mới chia sẻ rằng là cái tỷ lệ đồng đô sở hữu đồng đô của mình cũng khá là lớn rồi đúng không ạ thì điều đấy có nghĩa rằng là um, tự nhiên mình đang phải nhập khẩu lạm phát nếu như chúng ta tiếp tục giữ đồng đô lớn đấy là hai điều mà uh, em thấy vừa qua là cũng khá khá quan trọng để theo dõi ok em thấy có mấy điểm có thể bổ sung gì thêm để bổ sung ấy là um, điểm tin thôi thứ nhất là cái thông tin thủ tướng Abe của Nhật từ trước ấy thì ừ. em nghĩ là một chính sách khá là quan trọng một thông tin khá là quan trọng vì cái chính sách Abelomic là chính sách định hình nền kinh tế Nhật Bản trong khoảng độ gần 10 năm trở lại đây ấy. cái thứ hai là ờ, về dịch bệnh Covid ấy, thì em có cập nhật lại thì dịch bệnh Covid ở châu Âu đặc biệt là Tây Ban Nha Pháp ấy nó tăng mạnh khá mạnh tăng khá mạnh trở lại ừ. và thủ tướng Merkel có cảnh báo là những tháng sắp tới khi mà mùa đông đến thì là tình hình có thể tồi tệ hơn thì đấy là cái khả năng chú ý còn à, còn một điểm nữa đấy là chúng ta đấy là tháng 9 và còn chỉ còn hai tháng nữa là đến bầu cử tổng thống Mỹ ừ. và à, thì à, từ nay đến lúc bầu cử là coi như là không có stimulate không có gói kích thích nào nữa từ phía chính phủ rồi thì vì hai đảng là họ sẽ giữ giữ chân nhau ở thời điểm hiện tại ừ. đó tuy nhiên thì chúng ta biết là đứng về phía chính phủ họ sẽ luôn luôn muốn cố gắng giữ cái thị trường chứng khoán ở mức tăng thì nó sẽ kích thích <laughs> vì đấy là giống như kiểu là một chất gây nghiện đấy chứng khoán tăng thì tài sản của mọi người tăng lên thì mọi người sẽ tiêu dùng tốt hơn thì cái à, kết quả bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm nó sẽ sẽ tốt hơn ừ. khi mà chứng khoán à, tăng trở lại như vậy thì cái tỷ lệ vote tỷ lệ voting của tổng thống Trump chẳng hạn thì đang gần tương đương với cả <laughs> Joe Biden rồi ừ. <laughs> ừ. thì đấy là cái nghĩ là mình điểm tin nhanh thôi ok rồi em phục và em dũng có muốn bổ sung gì thêm ờ, về tình tổng quan trước bức tranh tổng quan trong vườn cái gì đáng chú ý chẳng nhờ tôi À, ờ, thực ra thì về tình tổng quan thì nghĩ mọi người cũng đã biết cũng tương đối đầy đủ à, tuy nhiên thì em muốn bổ sung thêm về cái em nghĩ là cái số liệu về xuất nhập khẩu vừa rồi mà bộ thống kê vừa công bố ừ. nó rất là tích cực ừ. cái nguyên nhân của cái điều này nó đến theo em chưa nó đến từ hai cái yếu tố nhất đó là cái việc ờ, cái sự phát triển của những cái ờ, tập đoàn công nghệ sản xuất trên thế giới anh Dũng có thể trao đổi to hơn một chút cho, cho mọi người vâng, vâng. Ờ, thứ nhất thì nó là cái về cái sự phát triển của những cái tập đoàn công nghệ sản xuất trên thế giới và thứ hai nó là về cái cái xu hướng chuyển dịch cái chuỗi cung ứng ừ. từ Trung Quốc vào Việt Nam thì như mọi người cũng biết thì vừa qua thì Apple thì cũng đã đạt cái mức vốn hóa 2.000 tỷ đô và là công ty uh, lớn nhất trên sàn lớn nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại rồi cùng với cả uh, những cái tập đoàn sản xuất công nghệ cao khác như là uh, Samsung, Intel hay uh, Google thì họ uh, có một cái điểm chung là họ có những cái chuỗi uh, cung ứng của họ trải dài trên thế giới và họ cũng uh, họ ưu tiên cái uh, sử dụng cái uh, vận tải không cho cái uh, chuỗi cung ứng của họ bởi vì uh, đặc thù sản phẩm của cái nhóm ngành này nó là có cái uh, value generate rất là tốt nó, nó khác với cả những cái nhóm ngành ví dụ như sản xuất ô tô chẳng hạn thì cái value change nó không thể bằng với cái nhóm à, sản xuất công nghệ cao được chính vì thế uh, ngoài ra thì cái uh, về cái vận tải không thì họ cũng uh, cung cấp những cái yếu tố cần cho các cái nhà sản xuất công nghệ cao này đó là cái yếu tố về về cái tính bảo mật cũng như là về thời gian cái yếu tố thời gian nó là quan trọng nhất bởi vì hiện tại cái công nghệ của chúng ta nó đang càng ngày càng hiện đại và cái những cái sản phẩm những thiết bị uh, nó cũng đang có cái vòng vòng thờ ở vòng đời nó càng ngắn lại ừ. chính vì thế là cái thời gian nó cũng là một cái yếu tố quan trọng uh, ờ, quyết định đến cái chuỗi uh, cung ứng của những cái tập đoàn công nghệ cao này uh, và đồng thời kết hợp với cả cái uh, vừa rồi thì cái uh, do cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung xảy ra nó dẫn đến cái sự dịch chuyển cái chuỗi cung ứng từ Trung Quốc về Việt Nam và theo cái quan sát của em thì uh, từ khi mà cái uh, chiến tranh thương mại xảy ra thì uh, có đến 70% cái số lượng Ờ, các cái công ty chuyển dịch sản xuất ở Việt Nam đó là những công ty sản xuất công nghệ cao chính vì thế nên là ờ, chúng ta ờ, được hưởng lợi rất là nhiều từ cái xuất nhập khẩu từ cái nhóm này và hơn nữa thì cái ngành gọi là cái ngành cảng hàng không của chúng ta cũng cũng được hưởng lợi rất là lớn từ cái nhóm này do là ưu tiên của những cái nhà sản xuất này họ là sử dụng cái vận tải hàng không và chính vì thế là cái sản lượng hàng hóa thông quan qua Ờ, cảng hàng không của chúng ta ờ, sẽ được có một cái động lực tăng trưởng tốt trong cái thời gian tới rồi cảm ơn anh Dũng cái phần anh Dũng chia sẻ này nó cũng tiếp nối ờ, rất tự nhiên sang cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha à, vừa rồi là cái phần tổng quan cái tuần nào chúng ta update lại nhanh đã các chuyên gia đã đã update chúng ta về tình hình ở Mỹ này đúng không và vấn đề về Fed đưa ra định hướng chính sách mới và có tác động như nào đến lạm phát trên toàn cầu rồi vấn đề về bầu cử này đó. anh tùng bổ sung thêm là nhật có vấn đề về thủ tướng vì thủ tướng mà ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách kinh tế của của nhật một nền kinh tế lớn của, của của trên thế giới này và có sự thay đổi về thủ tướng thì có thể sẽ tác động đến về chính sách rồi tình hình covid tại tây ban nha và pháp lại bùng phát trở lại đang là vấn đề chúng ta quan tâm thêm ngoài ra thì anh dũng bổ sung về vấn đề về xuất siêu tại việt nam đang nói những cái thông tin uh, cũng rất là sâu và chúng ta sẽ tiếp nối sang cái phần ờ, chính ngày hôm nay ha đó là phần ý tưởng đầu tư của ngành cảng biển và ngành hàng không thì tôi đi nhanh một chút về cái hệ thống cảng ở tại Việt Nam để các quý nhà đầu tư có một vài cái thông tin background trước một chút mà đầu tiên là hệ thống cảng biển á thì ở Việt Nam đất nước ta nước hình chữ S mà trải dài từ Nam tới Bắc thì hệ thống cảng biển là được chia làm 6 cái nhóm nhóm cảng thì chúng ta thấy hai hai cái vòng quan trọng nhất mà tôi khoanh màu đỏ trên cái, cái hình này, này chính là hai cái trung tâm kinh tế lớn nhất là ở khu vực phía Bắc thì các cụm cảng xung quanh Hải Phòng cảng quan trọng nhất còn ở phía nam là nhóm trong hình này là đếm nhóm, nhóm số 5 là cảng biển miền Đông Nam Bộ à, khu vực Vũng Tàu rồi vâng xung quanh đó à, ngoài ra thì cũng có những cái cụm cảng khác từ trải dài trong phía đó nhưng là ít quan trọng hơn đúng không? thì chúng ta có một cái nhìn tổng quan à, khi mà chúng ta nhìn đối với một cái ngành thì đầu tiên chúng ta nhìn cái động lực tức là cái key driver nhất nó là cái gì thế thì cái tăng trưởng của ngành cảng sẽ liên quan đến các cái dòng chảy vốn ờ, của khối FDI là vì nó thông qua cảng mà để xuất khẩu vân các loại liên quan số liệu nãy mà anh Dũng vừa cập nhật chào các nhà đầu tư và điều thứ hai nữa là ờ, các cái hiệp định thương mại tự do mà chúng ta ký kết với các cái ờ, đối tác kinh tế lớn ở trên thế giới thì nó cũng sẽ tác động là cái động lực chính cho phát triển của cái ngành này còn đối với cả hàng không thì cũng tương tự như vậy thôi ở phía bắc và phía nam vẫn là hai cái đầu mối chính nữa à, rồi thế thì à, chắc phần này à, à, có thể nhờ phục à, update thêm cho các quý nhà đầu tư các cái thông số cơ bản trước cái nhìn của phục về à, cái động lực của ngành này trong thời gian vừa rồi ra sao và triển vọng thời gian tới như nào trước khi các chuyên gia đi vào phần thảo luận vâng thì à, trước tiên là về tăng trưởng ngành cảng biển cũng như cảng hàng không trong tương lai thì chúng tôi cho rằng là sẽ có được cái mức tăng trưởng tốt nhờ cái giao thương liên tục tăng mạnh thì chúng tôi kỳ vọng rằng có thể tăng trưởng khoảng gần 9% một năm trong vòng khoảng 5 năm tới. Thì uh, đầu tiên là FDI vào Việt Nam trong 10 năm qua thì tăng trưởng rất mạnh mẽ và kỷ lục năm 2019 giải ngân lên đến hơn 20 tỷ đô. À, quý vị có thể nhìn thấy cái biểu đồ ở trên đây ạ. Đây là giải ngân FDI ạ. Và FDI dự kiến thì à, à, sẽ chậm lại vào năm 2020 2021 à, do cái dịch Covid xảy ra. À, nhưng tuy nhiên thì ờ, chúng tôi cho rằng sẽ trở lại từ năm 2022 rất là mạnh mẽ. Thì FDI thường có độ trễ về mặt à, à, tạo ra hàng hóa để xuất nhập khẩu. Thường khi đầu tư vào FDI họ giải ngân thì phải mất một quá trình xây dựng nhà máy vân vân. Thì sau đó thì mới tạo ra được cái dòng sản phẩm rất là nhiều và từ đó thì thúc đẩy cái việc là à, phát triển của cái à, lĩnh vực cảng này. Đó thì đấy là về à, đầu tiên là về FDI ạ. Tiếp theo là về à, căng thẳng à, thương mại giữa Mỹ Trung thì được kỳ vọng sẽ mang lại lợi à, thế cho Việt Nam rất nhiều. Thì Mỹ là cái thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam với tỷ trọng lên đến 27,2% toàn bộ xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020. À, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ thì liên tục tăng, đặc biệt là khi có chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Thì riêng năm 2019 thì tổng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ là tăng tới 29%. Trong khi đó thì xuất khẩu của Trung Quốc và Mỹ lại giảm tới 16% trong cái cùng kỳ đó. Thì điều này có thể cho thấy là Việt Nam đã hưởng lợi từ cái việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung này. Và rất nhiều sản phẩm thì của Việt Nam đã thay thế hàng Trung Quốc vào trong cái thị trường này. Và trong 8 tháng đầu năm 2019, dù Covid diễn ra rất nghiêm trọng, nhưng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ vẫn đạt 46,7 tỷ đô, tức là tăng tới 19%. Trong cái bối cảnh là xuất khẩu chung của chúng ta tăng có 1,8% mà riêng vào Mỹ là tốc độ tăng trưởng tới 19% thì qua đó có thể cho thấy cái căng thẳng thương mại này Việt Nam đã được hưởng lợi rồi đó còn chưa nói đến cái việc rằng khi cái căng thẳng này xảy ra thì cái dòng vốn FDI uh, à, của những lĩnh vực công nghệ cao đã chuyển dịch vào Việt Nam tương đối tốt thì kỳ vọng trong vài năm tới khoảng 2 đến 3 năm tới thì cái việc tăng trưởng xuất khẩu ở Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra cao hơn nữa. Uh, tiếp theo uh, à, FTA tức là các cái hiệp định uh, tự do thương mại ấy, thì đã từng thúc đẩy giao thương của Việt Nam rất lớn Quý vị có thể nhìn thấy cái biểu đồ đấy ạ. Ví dụ như là hiệp định giữa ASEAN và Úc này, hiệp định giữa Việt Nam Chile này, Việt Nam Hàn Quốc này, rồi CPTPP chẳng hạn, rồi là sắp tới là EVFTA, tức là giữa Việt Nam và EU ấy. Thì chúng tôi tin rằng nó sẽ một lần nữa giúp cho Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh xuất khẩu vào cái thị trường này bởi vì cái tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu thì cũng khá là tốt và cũng đang có xu hướng tăng trưởng rất là mạnh. À, tiếp theo về cái uh, chúng ta sẽ cùng điểm qua cái kim ngạch à, xuất nhập khẩu của Việt Nam à, những năm qua. Đó là từ năm 2009 đến năm 2019 thì à, tổng xuất nhập khẩu của Việt Nam của chúng ta tăng trưởng từ khoảng độ 120 tỷ đô lên tới khoảng độ gần 600 tỷ đô hết năm 2019. Thì Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP cao nhất thế giới với cái mức nó khoảng độ 190% so với GDP. Thì điều này cho thấy rằng là cái tiềm năng hay là cái uh, sự phát triển của cái ngành cảng biển rồi cảng hàng không sẽ rất lớn nhờ những yếu tố này và cái việc tăng trưởng này thì như tôi cũng đã trao đổi ở phía trên có rất nhiều các cái yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng trong 5 năm tới ạ và, vâng. và vâng. và ngoài ra thì tôi cũng xin ờ, điểm thêm một số những cái rủi ro liên quan đến ngành cảng biển và cảng hàng không thì đầu tiên là Covid-19 à, làm cho chuỗi cung ứng cơ bản là cũng bị đứt gãy một số rồi là giao thương khó khăn và cầu giảm trên toàn cầu. Điều này khiến cho kim ngạch xuất nhập khẩu ờ, toàn cầu giảm khá mạnh trong thời gian vừa rồi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Việt Nam. Minh chứng bằng việc ờ, việc là tổng ờ, xuất nhập khẩu của Việt Nam 8 tháng về cơ bản là đi ngang. Đi ngang giảm khoảng độ 0,05% thôi. Đó, khẩu giảm 0,5% và đã lấy lại cái đà tăng như tuy nhiên Việt Nam đã lấy lại cái đà tăng từ cái tháng 7 tháng 8 gần đây rất là tốt đó và cảng biển à, hiện tại thì vẫn về cơ bản vẫn dư cung ở à, gần như tất cả các khu vực ở Việt Nam ví dụ như là khu ở Hải Phòng chẳng hạn khu cảng biển Hải Phòng thì dư cung rất lớn à, rồi là khu cái mép thị vải thì về cơ bản cũng vẫn đang dư cung điều này khiến cho khiến cho giá làm hàng ở Việt Nam tại các cảng là về cơ bản là thuộc dạng là ở top thấp top thấp nhất thế giới đấy và hiện nay là đang thấp ở cái mức sàn do cái bộ công thương uh, cho phép rồi đó Tiếp theo là cái cảng hàng không Tân Sơn Nhất thì cơ bản đã quá tải về năng lực vận ờ, vận chuyển từ mấy năm nay. À, trong khi đó Long Thành thì chưa thể sớm đi vào hoạt động. Thì à, bây giờ mới cơ bản Long Thành mới cơ bản là bắt đầu có giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng để đưa vào hoạt động thì nó cũng phải mất ít nhất cũng phải vài năm nữa. À, thậm chí còn dài hơn cơ. Thế do đó là đây cũng là một trong những cái khó khăn đối với à, lĩnh vực cảng hàng không. À, rồi, cảm ơn anh Phục. Vừa rồi anh Phục điểm qua à, một số thông tin đúng không? về cái động lực à, tác động vào cái tăng trưởng của ngành à, cảng ở Việt Nam, cảng biển và cảng hàng không. Ngoài ra thì anh Phục cũng à, chỉ ra cái rủi ro đầu tư ở giai đoạn này của ngành này như nào. Chúng ta sẽ đi từ à, từ tổng quan của ngành trước đúng không ạ? Trước khi chúng ta đi vào những cái trường hợp, những cái case cụ thể của những doanh nghiệp trong ngành này. Thì à, bên cạnh cái phần chia sẻ của anh Phục thì à, các chuyên gia khác có thể bổ sung thêm cái góc nhìn của mình đúng không ạ à, về cơ hội về rủi ro về các động lực của cái ngành này như nào à, xin mời anh được vâng à, em thì muốn à, bổ sung thêm một, một số ý mà anh cũng đã trình bày à, thứ nhất là về cái à, những cái hiệp định thương mại mà chúng ta đã tham gia thì một số cái nhà phân tích trên thế giới thì họ ờ, đã dự báo là cái xuất khẩu của xuất nhập ờ, sản lượng xuất nhập khẩu của chúng ta khi mà tham gia vào EVFTA đã được ừ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua thì trong 10 năm tới thì cái tổng sản lượng nó sẽ tăng thì trong 10 năm tới thì tổng cái sản lượng uh, nó sẽ tăng thêm uh, khoảng độ 4 đến 6% một năm là một mức rất là tốt. Uh, ngoài ra thì chúng ta cũng đang tham gia vào những cái hiệp định đối tác kinh tế rất là lớn khác. Ví dụ như là hiệp định kinh tế toàn diện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương hay là chúng ta cũng đang cũng đang đàm phán những hiệp định tự do song phương thương mại tự do song phương với một số nước như là Hồng Kông hay là Israel thì dự kiến là những cái tiềm năng của những cái hiệp định thương mại này trong tương lai nó sẽ là rất lớn. Uh, ngoài ra thì um, một số cái cơ hội uh, của cái ngành cảng biển uh, trong thời gian tới em cũng, cũng muốn bổ sung thêm đó là cái về cái về việc giải ngân đầu tư công của chính phủ thì nó cũng có cái tác động uh, rất là tốt đến cái um, khối về cảng hàng không cụ thể là trong cái thời gian qua thì uh, Ờ, cái tổng ờ, công suất của cái nhóm cảng không đã bị quá tải đã ờ, vượt qua cái công suất tối đa rất là nhiều chính vì thế nó nó giới hạn cái tăng trưởng của cái nhóm cảng hàng không này tuy nhiên là nhờ cái việc đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ trong thời gian qua nó đã khơi thông cái nguồn đầu tư để có thể đẩy mạnh đầu tư vào những cái nhóm cảng hàng không trọng điểm hiện tại của chúng ta như là Tân Sơn Nhất thì cái dự án đầu tư nhà ga T3 đã được thông qua và dự kiến là sẽ nâng công suất từ 28 triệu lên 4, lên 48 triệu khách và, và cái thời gian thực hiện thì sẽ dự kiến vào đầu 2021 và hoàn thành trong 2021 và đến năm 2022 là có thể đi hoạt động rồi. Ngoài ra thì ở ở, ở nội bài thì cũng đang có uh, thì thì uh, ban quản lý thì cũng đang uh, xin uh, duyệt cái cái uh, phương án đầu tư để mở rộng nhà ga Nội Bài và nó đang được chờ để các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ờ, ngoài ra thì ờ, về cái cơ hội của cái ờ, nhóm ngành này nữa thì em nghĩ là nó cũng đến một phần từ cái cái này là đặc điểm chung của cái nhóm ngành này thôi đó là cái đặc thù về cái đòn bẩy tài chính của cái nhóm cảng biển và cảng không nó thấp và cái dòng tiền của cái nhóm này tạo ra nó rất là cao và ổn định thì cái này thì nó có hai cái tác dụng Ờ, thứ nhất là trong cái bối cảnh nền kinh tế ổn định thì nhà đầu tư khi mà đầu tư vào cái nhóm ngành này họ sẽ có thể hưởng được cái mức cổ tức tương đối cao và ổn định so với mức toàn chung của các ngành khác ờ, cái tác dụng thứ hai ờ, nó là khi mà trong cái điều kiện thị trường bất ổn hoặc khủng hoảng hoặc có những cái tác nhân bất ngờ từ bên ngoài ví dụ như dịch Covid-19 vừa rồi thì cái mức đòn bẩy tài chính thấp nó sẽ làm cho cái giảm cái chi phí lãi vay của cái doanh nghiệp này đồng thời là cái ờ, vì cái dòng tiền của họ ờ, tạo, ờ, tạo ra nó tương đối tốt rồi nó khiến cho họ có cái dư địa để có thể điều chỉnh cái hoạt động kinh doanh để thích ứng với cái giai đoạn này và đồng thời cũng là một cái động lực để cho họ có thể mở rộng đầu tư để có thể là tăng lại khi mà cái nhu cầu thị trường xuất hiện trở lại còn một về về về những cái rủi ro đối với cả Ờ, cái nhóm ngành này thì ờ, theo em thì có một số cái rủi ro mà em muốn bổ sung như sau ờ, thứ nhất thì đó là cái rủi ro về về vấn đề tỷ giá thì cái cái giá mức giá dịch vụ của cái nhóm cảng hàng không cũng như là cảng biển thì nó neo theo cái tỷ giá đô la trong khi cái cái mức giá đầu vào thì nó nó là những cái chi phí nhân công nó là những cái chi phí thuê ngoài thì là nó Ờ, về cơ bản là nó tăng theo lạm phát của Việt Nam và theo uh, và chúng ta cũng quan sát trong thời gian vừa rồi thì rõ ràng là giá đồng đô la uh, so với cái Việt Nam đồng nó không tăng giá nhiều như là lạm phát chính vì thế nó khiến cho những cái biên lợi nhuận của uh, những cái doanh nghiệp um, trong ngành này nó bị giảm một chút uh, tuy nhiên là uh, mức giảm thì không nhiều và uh, thực tế là cái biên lợi nhuận uh, của những cái doanh nghiệp làm cảng biển cũng như cảng không nó rất là cao so với những cái doanh nghiệp ở ờ, trong ngành khác rồi ok cảm ơn Dũng à, Bạn Dũng đã bổ sung những cái thông tin ờ, rất là quan trọng đúng không ở phía cái phần mà động lực gọi là cơ hội phía từ phía cơ hội cho đối với ngành này thì hãy bổ sung thêm ngoài những hiệp định mà nãy phục đã nói rồi thì rất quan trọng thì bổ sung thêm là hiện tại mình đang đàm phán thêm với các đối tác đúng không về như châu Á Thái Bình Dương Hồng Kông Israel rồi với các cái ờ, cảng hàng không thì có cái yếu tố về giải ngân đầu tư công đối với các cái cảng hàng không là một cái chi tiết uh, rất là quan trọng ngoài ra thì bạn ấy cũng vì đây là chúng ta đang phân tích đầu tư vào doanh nghiệp của ngành và cổ phiếu cụ thể đúng không ạ bạn cũng nói chung là đặc điểm chung là này đồng bảy tài chính thấp nên là trong giai đoạn như này họ chủ động được ngoài ra thì cái à, mức dividend yield của tất cao là một điều rất lưu ý à, ở phía rủi ro thì à, dũng vừa nhắc đến yếu tố về rủi ro tỷ giá rồi thế còn ngoài ra à, anh tùng và anh tuấn có bổ sung gì thêm ở góc độ cơ hội về rủi ro đối với ngành này không tôi xin bổ sung một chút về cái <clears throat> leading indicator ừ. tức là ok tức là mọi người nó nhìn tất cả cái à, khi à, vì đây là chúng ta nói với các quý nhà đầu tư vâng. rộng rãi thị trường vâng. khi mà dùng từ tiếng anh dịch luôn cái từ đó vâng. từ gì luôn vâng. thì chúng ta sẽ tập trung vào các các chỉ tiêu mà dẫn dắt ừ. tức là dự báo ấy ừ. tức là ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn vào chỉ tiêu nào để biết rằng là ngành này còn tiếp tục tăng trưởng và chúng ta nhìn những chỉ tiêu nào để biết rằng ngành này bắt đầu đi xuống thì đấy là những cái chỉ tiêu mà chúng ta cần để ý đến thì có một cái thống kê hôm trước ờ, rất tiếc là cái bản ờ, trong 8 tháng thì Tuấn chưa kịp ờ, xem nhưng mà cái bản mà nửa đầu tháng 8 ấy, thì Tuấn có xem qua tất cả mọi thứ thì trong cái tổng tổng cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ấy thì cái phần linh kiện điện tử và linh kiện máy tính thì nó chiếm đến là khoảng 33% cái tổng xuất nhập khẩu của của Việt Nam tức là một con số khá là lớn thì cũng giống như điều mà anh Dũng vừa nói đó là linh kiện điện tử là thứ rất là quan trọng và cái độ cái cái cái giá trị của một linh kiện điện tử rất là lớn chính vì vậy thông thường nó phải đi qua đường hàng không thì uh, tức là mình đã nhìn thấy rằng là linh kiện điện tử là một này thứ hai nữa là về cái cơ cấu của xuất nhập khẩu của khối FDI ấy, thì uh, tổng Việt Nam mình là đâu đó là dương khoảng 11 tỷ đô đúng không ạ thì riêng khối FDI cái tỷ lệ dương của họ là 21 tỷ đô tức là cái cán cân thương mại của họ ấy. tức là đâu đó khối trong nước của mình đang là âm khoảng à, 9 tỷ đô đúng không? 9 10 tỷ đô gì đấy thế để nhìn qua cái đấy thì mình thấy bức tranh rằng là cái phần à, của FDI cực kỳ quan trọng và rõ ràng rằng là cái cái xu hướng Trung Quốc cộng một ấy là cái xu hướng nó kéo dài rất nhiều năm nay rồi trước khi có cả chiến tranh thương mại Mỹ Trung và khi cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung ấy nó không chỉ à, nó nó chỉ làm để đẩy nhanh tiến trình mà Trung Quốc một đấy ờ, rộng ra nhanh nhanh hơn thôi và chính vì vậy thì ờ, cái việc mà FDI đầu uh, tập trung vào Việt Nam mình rất là mạnh thời gian qua ấy, thì nó sẽ có một độ trễ bởi vì khi mà họ xây dựng nhà xưởng xong thì họ cần thời gian để xây dựng sản xuất và từ phần sản xuất đó thì bắt đầu mới tạo ra xuất nhập khẩu thì dựa trên cái đấy thì Tuấn cho rằng ấy, là quý vị nhà đầu tư ấy, vẫn phải cần phải nhìn tập trung vào cái cái dòng vốn FDI mà sắp tới trong khoảng năm tới và thông thường nó sẽ có độ trễ ví dụ như là uh, à, FDI của năm nay chẳng hạn mà kém hơn uh, ờ, 2019 chẳng hạn thì tự nhiên rằng là cái xuất nhập khẩu nó sẽ bị chậm đi bởi vì bao giờ nó cũng sẽ là kéo có độ trễ khoảng một năm mà để xây dựng nhà xưởng xuất nhập khẩu thì đấy là cái đóng góp của của tôi về việc mà một cái cái chỉ báo dự báo trước về cái cái việc tăng trưởng của ngành Ừ, cảm ơn Tuấn. Tuấn đưa ra một cái góc nhìn là khi chúng ta đầu tư cổ phiếu là chúng ta đầu tư câu chuyện của tương lai đúng không ạ chính vì thế là chúng ta phải nhìn vào các cái yếu tố đứng đằng sau cái yếu tố mà sẽ biểu hiện sau một thời gian ok cảm ơn anh Tuấn anh Tùng bổ sung thêm cái góc nhìn của anh về cơ hội background đối với ngành à, cảng cảng biển cảng hàng không nói chung ừ, có một câu chuyện là từ ngày mà anh em nhà Drive làm máy bay chế tạo ra máy bay thành công và đến bây giờ ấy, ừ. thì à, cái số lượng hành khách đi máy bay ấy, tăng liên tục qua các năm tức là một cái ngành tăng trưởng rất là khủng khiếp nhưng mà tính tổng lại mà số tiền nhà đầu tư nhận về từ cái ngành đấy thì là âm ừ. À, thì câu chuyện đấy chắc mọi người đều biết cả thì ý, ý muốn nói là trong một cái ngành tăng trưởng tuyệt vời như này ấy, thì chưa chắc là chúng ta đầu tư vào đấy là nhà đầu tư là người hưởng lợi nhiều nhất mà là cái khách hàng trong cái ngành đấy là được hưởng lợi nhiều nhất chứ không chứ không nhất thiết là nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều nhất thì chúng ta cũng tất nhiên là câu chuyện nó rất là tuyệt vời nhưng chúng ta cần phải đi vào chi tiết để lưu ý cái cái tình huống đấy ví dụ như là vừa nãy anh phục có nói chi tiết là cái yếu tố uh, cảng Hải Phòng với cả cảng khu vực cái mép thị vải là bị dư công suất và mức giá nên là mức giá là mức giá sàn đúng không ạ à, thì uh, mặc dù là cái cái cái gọi là cái cầu nó tăng đều này nhưng mà cung nó tăng còn cung cảng còn tăng còn mạnh hơn thì chưa chắc là chúng ta đã hưởng, hưởng lợi trong tình huống đấy thì chúng ta đã hết sức lưu ý trong tình huống đấy ừ. em có một cái nữa ok thực ra về cơ bản thì thì ở bất kỳ ngành nào cũng thế cái, dạ. cái cạnh tranh cuối cùng phải dẫn đến là thừa cung là chuyện đương nhiên cho nên là khi chúng ta đầu tư chúng ta phải chọn lọc à. đúng không ý, ý, ý tùng là bổ sung cái điểm cái điểm như vậy thì, thì à, ờ, từ tình huống đấy thì em ví dụ như ngành cảng biển này thì việc xin xây dựng một cái ngành cảng mới một cái một cái cảng mới thì nó tương đối là đơn giản tức là cái ờ, rào cản để gia nhập tương đối là dễ tất nhiên là vốn thì anh phải có tầm độ nghìn tỷ chẳng hạn thì anh mới xây được cái cảng nhưng ý muốn nói là cái rào cản gia nhập nó vẫn dễ so với cả cả không chẳng hạn cả không thì anh hoặc là một doanh nghiệp nào đấy muốn gia nhập vào cái rào cản gia nhập rất là khó ừ. và thực tế mà nói thì hiện nay 90% thị phần về cả không là nằm ở trong tay một doanh nghiệp đó chắc tí sẽ nói đến này ừ. thì trong một cái ngành mà ừ, chỉ cần không cần một ông nắm giữ trên 60% mà chỉ cần ba ông nắm giữ trên 60% thì sẽ liên quan khái niệm mà anh Tuấn nói gọi là anh Tuấn hay nói gọi là cái mức độ bão hòa về ngành đấy ừ. thì cái cái lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành đấy thì nó sẽ tương đối là tốt ok ừ. rồi ok thế thì uh, bây giờ như này nhá mình quay lại một chút cái chỗ cái phần mà ok cái phần mà động lực dạ. yếu tố tăng trưởng này kia vân vân các chuyên gia nói và tôi tin rằng là rất nhiều nhà đầu tư thị trường cũng nhìn thấy được câu chuyện như vậy đúng không ạ nhưng tuy nhiên thì khi mà khi mà chúng ta nói về một cái câu chuyện cụ thể ở tại cái đất nước này thì mình cũng cần nhắc thêm một số cái yếu tố khác mọi người thử xem như nào ok về cảng lý thuyết là như vậy nhưng mà cái yếu tố mà đồng bộ ấy, về hạ tầng ấy đúng không ví dụ như về cái chuyện là tàu nó tới cảng này xem cái đường bộ nó có chạy thông suốt hay không bằng các thể loại thì thì các chuyên gia có thể uh, cung cấp thêm cái thông tin đó và liệu đó có thể là một cái rào cản cho các cái ngành về cảng tại Việt Nam trong hiện tại và trong thời gian tới hay không có thể coi đó là một cái loại rủi ro mà chưa giải quyết được hay không thì à, chuyên gia có thể bình luận thêm được à, em thì cũng ờ, hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến bên quang thì nói chung là mỗi cái ngành thì chúng ta đều có những cái rủi ro à đều có những cái giao cản nhất định thì thế thì nó mới gọi là uh, gọi là, nó mới gọi là cạnh tranh và về cơ bản thì uh, trong từng cái em đi sâu về cái nhóm về cảng biển chẳng hạn ừ thì uh, hiện tại thì uh, như trong slide có có có nói là hiện tại thì cái nhóm cảng hàng hàng hải phòng và cảng cái mét cái này uh, là đang dư cung tuy nhiên cái việc dư cung nó lại về về về cái gọi là fundamental thì nó khác nhau ở cảng hải phòng thì thực sự nó đúng nghĩa là dư cung luôn để với việc là từ năm từ từ cái giai đoạn trước là cảng lạch huyện đã đi vào hoạt động rồi nó đã xuất hiện tình trạng dư cung rồi đến thời điểm hiện tại đến năm 2020 thì cảng này nó à, cụm cảng này nó lại có thêm cái sự tham gia của uh, cảng Vipec và cảng uh, ờ, Vitalize uh, ờ, của tổng công ty hàng hải Việt Nam thì nó lại làm cho tổng cái công suất của cái khu vực này nó tăng thêm 15% nữa đã dư cung thì lại càng dư cung thêm trước là đã giảm rồi bây giờ lại càng phải gọi là giảm nữa để mà có thể cạnh tranh được giữa các cảng với nhau thì uh, cái cái câu chuyện về dư cung thì em rất là đồng ý đối với cả ừ. cái khu vực cảng Hải Phòng tuy nhiên là cái càng ờ, cái mét thị vải ấy, chúng ta nói về dư cung thì uh, nó đúng đúng là dư cung nhưng mà dư cung này là nó là một con số nó là một con số thôi và mình phải phân tích chi tiết về cái việc dư cung của cái mét thị vải nó như thế nào bởi thực tế uh, cái mét thị vải thì theo em đánh giá là nó lại có rất là nhiều cái tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới nó là bởi vì cái việc là như thế này ở cái khu vực cảng uh, ở trong cái uh, ở miền Nam thì nó có cụm cảng cánh thị vải và cụm cảng cắt lái thì hiện tại cảng cắt lái nó đã uh, nó đã full công suất rồi và nó đã hiện tại nó đã vượt quá cái công suất họ có thể cung cấp được uh, nên là uh, những cái nguồn hàng sắp tới nếu mà muốn cập cảng này nó cũng không thể cập cảng được mà nó sẽ phải đi qua cái khu cảng mép thị vải này thứ hai đó là cái câu chuyện là về cái hạ tầng giao thông của khu cảng mép thị vải này hiện tại thì nó đang được cải thiện rất là tốt uh, trong những năm vừa qua uh, Ừ, họ uh, xây dựng uh, cái hệ thống giao, giao thông từ cảng cái mép thị vải đến các uh, trung tâm các khu công nghiệp như ở đồng nai ở bình dương ở long an rất là tốt kể cả vào hồ chí minh rất là tốt nó cũng góp phần nâng cái vị thế cạnh tranh của uh, ờ, cảng cái Mép với cả cảng thị vải và một cái yếu tố quan trọng nữa theo em uh, nó là về cái việc là cảng cái mép thị vải này về bản chất cái cái cái um, cảng cái mép thị vải nó là được cái yếu tố hỗ trợ là cái mép nước rất là sâu ừ. thì cái mép nước rất là sâu này ý, thì uh, nó nó lại phù hợp với uh, cái xu thế của Đầu cái các hãng tàu hiện tại trên thế giới đó là họ ngày càng họ nâng cái kích thước của tàu của họ rất là cao để uh, xử lý được nhiều hàng và tiết kiệm chi phí uh, tuy nhiên là hiện tại các càng ở cái mép thị vải này thì uh, cái cái um, hệ thống hạ tầng của họ lại không thể đáp ứng được cái nhu cầu làm hàng của các cái hãng tàu lớn đấy nó chỉ là um, xử lý được những cái tàu gọi là như là tàu cập cảng cắt lái thôi ờ, chính vì thế nên là nó đặt lại một cái bài toán cho những cái doanh nghiệp đầu tư vào cảng cái mép ở đây là uh, phải có cái hệ thống hạ tầng đầu tư cảng nó ừ. đồng bộ để có thể xử lý được cái những cái nhóm hàng những cái hãng tàu mà họ có nhu cầu về tàu lớn vào đây nên là về cơ bản thì chúng ta nói là cái mép là dư cung mà thực tế nếu đối với cả cái nhu cầu mà uh, thực sự mà để các hãng tàu lớn họ vào cảng cái mép thì hiện tại thì hoàn toàn không hề không hề dư tức là dư dư dư cung với tàu cỡ nhỏ và vừa thôi đúng không đúng rồi. còn với cỡ là lớn thì là thiếu cung đúng. rồi tức là yên dũng là nếu mà ta cải thiện được các cái vấn đề vướng mắc về hạ tầng đồng bộ thì có thể ừ. sẽ sẽ phục vụ được nhiều hơn cái cái cầu khu vực này đây là một vấn đề cũng liên quan đến này thì em chia sẻ thêm em có bạn à, làm ở công ty về à, tức là cũng vận chuyển hàng hóa rất là nhiều ấy ừ. thì anh bạn này bảo là một cái container từ Hà Nội xuống Hải Phòng hay từ Hải Phòng về Hà Nội có chi phí đâu đó gấp khoảng 3 lần đến 5 lần so với container này sang tận Hàn tận Nhật cơ ừ. đấy, thì đấy là một trong những cái yếu kém à, liên quan đến cái cái hạ tầng đặc biệt là hạ tầng đường bộ của mình Ừ. thì nó không được đồng bộ thì hy vọng rằng là đến nữa FDI à, đến nữa thì giải giải ngân đầu tư công thì có thể giải quyết được cái vấn đề đó ở như ở khu cái mép thị vải chẳng hạn ừ. thì khi đó thì cơ hội đến với các doanh nghiệp có cái cảng lớn ở đấy sẽ rất là lớn đúng không đó còn khu và Hải Phòng thì về cơ bản là hạ tầng của khu Hải Phòng ừ. miền Bắc ấy, thì là rất là tốt cũng khá là tốt rồi đúng không ạ ừ. nhưng mà mình cũng phải cộng thêm một cái nữa là cái cái việc mà gọi là công nghiệp hóa ấy, tức là mở rộng khu công nghiệp ấy, ừ. thì cái khu mà miền trong ấy, nó tốt hơn ngoài này rất nhiều ví dụ như là ở khu ờ, trước đây đồng nai này gọi là thủ phủ của việc tăng trưởng công suất ờ, công nghiệp bây giờ đang đến bình dương thì cái bộ cái phần mà hồ chí minh bình dương vũng tàu đồng nai vũng tàu bốn vị trí đấy mà xung quanh đấy thì nó chỉ có hai cụm cảng là một là cát lái hai là cái mét thị vải thì nếu như mình nhìn tổng quan cái bức tranh ấy, mình nhìn thấy rõ ràng là đâu đó cái khu ờ, miền trong ấy nó sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong cái cái quá trình mà FDI mạnh ở Việt Nam thì ừ. đấy là đóng góp thêm góc nhìn. OK. Tức mà anh vẫn thấy là cái cơ hội đối với ờ, các doanh nghiệp cảng của Việt Nam là trong tương lai nó về cái, cái góc độ mà thiên thời ấy, ừ. thì nó phải mạnh hơn. Đương nhiên chúng ta phải gồm rất nhiều yếu tố như thiên thời địa lợi rồi dạ. doanh nghiệp nữa okay, đó là bức tranh tổng quan về về về ngành đúng không còn bây giờ để mà các nhà đầu tư có thể có thêm thông tin và lựa chọn ra quyết định chọn cho mình cơ hội như nào trong cái ngành này đúng không thì chúng ta phải đi sâu vào các cái ờ, cơ hội cụ thể các doanh nghiệp trong cái ngành này thì ờ, các chuyên gia có thể chia sẻ là trong cái nhóm ngành này thì ờ, các chuyên gia sẽ đề xuất là những doanh nghiệp nào là tiêu biểu còn những doanh nghiệp nào là có yếu tố tức là tài xếp đúng không thì tôi tự ưu tiên và cái kém ưu tiên hơn thì chắc là mời anh Phục chia sẻ đầu tiên phần này trước vâng ạ ờ, vâng ạ thì à, về về về vâng ạ thì trước tiên thì à, ờ, Phục cũng muốn trao đổi thêm về đó là cổ phiếu Zmandep thì à, công đây là một công ty sở hữu cái chuỗi à, logistics khép kín và rộng khắp Việt Nam phải nói là rộng khắp đấy ạ. chúng ta có thể nhìn thấy cái hệ thống của nó từ Nam vào Bắc đấy ạ. rất rộng đấy ạ. thì Zemandep sở hữu tổng cộng là 7 cảng thì trong đó có ba cảng Hải Phòng một cảng ở miền Trung là, là cảng Dung Quất và ba cảng ở miền Nam à, bên cạnh đó thì nó sở hữu cái hệ thống kho bãi trung tâm phân phối rộng khắp cả nước tức là cứ chỗ nào có các cái khu công nghiệp các tỉnh khu công nghiệp lớn thì uh, đều có À, rồi là Zmandep còn sở hữu cả liên quan đến một cái công ty về hàng không cơ đó là sở hữu hơn 30% của SCS là một công ty chuyên làm hàng cho việc à, xuất khẩu xuất nhập khẩu hàng không đó và các cái vị trí kinh doanh của Zmdep đều rất thuận lợi so với các đối thủ ví dụ như ở khu vực Hải Phòng chẳng hạn thì cái cảng Nam Nam Đình Vũ và Nam Hải Đình Vũ là hai cái cảng có vị trí chắc là đẹp nhất ở khu đó lạch huyện thì có thể đẹp hơn một chút nhưng mà chi phí lạch huyện thì quá cao so với những cái cảng ở trong này thế thành ra về bản chất thì Zmdep có hai cái cảng có lợi thế nhất ở đây nếu họ đưa vào full toàn bộ rồi là ở miền Nam thì uh, cũng đang xây dựng cái cảng uh, đúng không ạ uh, với hai giai đoạn tổng công suất hai giai đoạn lên đến 2,4 triệu tiêu tức là cái công suất phải nói là cái cảng gọi là đại cảng luôn đấy <laughs> cực kỳ lớn và đây là cái cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam thì giai đoạn 1 thì uh, công suất khoảng độ 1,5 triệu tiêu đó thì nếu mà đưa hết được các cái cảng vào hoạt động thì công suất của Zmandep có thể tăng từ 1,15 triệu tiêu lên tới hơn 4 triệu tức là tăng hơn 3,5 lần cơ đó thì rõ ràng là nếu trong tương lai Việt Nam vẫn tăng cái cái xuất nhập khẩu mạnh như vậy thì Zmendev sẽ là một trong những cái thằng có khả năng tăng trưởng rất cao tuy nhiên trong ngắn hạn thì có thể thấy rằng là Zmendev có một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý thứ nhất là cái việc đầu tư khá giàn trải ở rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau như là bất động sản và đặc biệt là một cái lĩnh vực chúng tôi đánh giá là cần phải xử lý đó là đầu tư cao su ở ờ, Campuchia thì với cái tổng uh, đầu tư vào cái uh, các cái điền trang cao su nó lên đến khoảng gần 1.700 tỷ nếu mà Zemandep mà sớm thoái được thì sẽ rất là tốt còn nếu không thì sẽ bị động vốn ở đấy rất nhiều gây ra làm cho cái hiệu quả kinh doanh cái ROE tức là cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của Zemandep hiện nay chưa đến 10% đó thì khá là lãng phí thì rất là hy vọng là VFMDev sẽ thoái được những cái đó thì sẽ trở thành một cơ hội đầu tư khá tốt và chúng tôi cho rằng là ZMDF thì phù hợp với những nhà đầu tư rất dài hạn bởi vì như đã trình bày những cái cảng kia thì nó cũng phải phải một thời gian nữa nó mới đi vào hoạt động và nó phải đồng hành cùng với sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu của Việt Nam thì lúc đó ZMDF mới hưởng lợi được tốt đó là ZMDF tiếp theo là về cái cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu VSC thì uh, đây là một công ty có hiệu quả kinh doanh tương đối cao và dòng tiền rất lớn thì hiện nay thì về cơ bản VSC thì uh, uh, có hoạt động trong hai cái lĩnh vực uh, thứ nhất là khai thác cảng biển với hai cái cảng uh, đó là cảng uh, cảng xanh và cảng uh, VIP Green uh, tức là hai cái cảng này thì có một cái cảng ở phía bên trong cái cầu Bạch Đằng của sông Cấm thì cảng này về cơ bản là VSC đã chuyển đổi công năng rồi cũng như là làm hàng ở nội địa còn cái cảng phía bên ngoài cảng VIP Green thì à, cảng này uh, hiện nay thì về cơ bản cũng hoạt động full công suất đó thì uh, uh, để mà có thể tăng trưởng tiếp thì chắc là VSC sẽ phải đầu tư sang uh, cái uh, khu vực uh, lạch huyện thôi thì hiện nay thì chúng tôi đánh giá đó là một cái cổ phiếu chín muồi nợ vay thì sẽ hết trong năm 2020 này thì sẽ làm giảm đi cái chi phí tài chính và cái dòng tiền trả nợ của công ty và tiếp theo là cái khấu hao của cái cảng VIP Green ấy, thì đến năm 2023 thì chúng tôi dự kiến cũng là là khấu hao hết thì đây là một trong những cái điểm rất mạnh của VSC khi họ khấu hao rất nhanh các cái cảng của mình đó cảng mới chỉ đi vào hoạt động có mấy năm thôi mà họ cũng sắp hết khấu hao rồi đó thì lợi nhuận có thể tăng thêm khoảng 50 tỷ từ cái cảng này từ 2024 à, ờ, tiếp theo là mỗi năm cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của cái VSC này tạo ra khoảng 400 đến 500 tỷ tức là cao hơn gấp rưỡi so với cái lợi nhuận hiện nay đó do như tôi vừa trình bày đó là khấu hao cao đó ờ, thì ờ, trước khi Ờ, do đó là 2020 sẽ hết nợ vay và có thể là VSC sẽ trả được cái cổ tức cao hơn nếu họ chưa vội đầu tư cái cảng ở Lạch huyện còn nếu họ tiếp tục đầu tư ở cảng Lạch huyện thì ờ, cổ tức của VSC cũng sẽ dao động được từ 2.000 đến khoảng 3.000 đồng trên một cổ phiếu đó à, tiếp theo là về tiềm năng tăng trưởng dài hạn trên 5 năm thì như tôi trình bày à, thì nó phụ thuộc vào các yếu tố sau một là giá làm hàng liệu kỳ vọng có thể tăng không nhưng mà cái điều này có vẻ như hơi khó bởi vì cái dư cung của cái khu vực cảng Hải Phòng là rất lớn thứ hai là ờ, VSC thì cũng đã có kế hoạch là mở rộng cái cảng của mình ở cảng Lạch huyện tuy vậy là do Covid diễn ra như thế này cộng thêm một điều nữa là các cái cảng ở Lạch huyện hiện nay hoạt động với cái công suất rất thấp và họ vẫn lỗ cơ chưa thể có lợi nhuận được bởi vì cái chi phí để mà ờ, đưa cái container từ lạch huyện vào vào phía trong thì thứ nhất là cái ờ, về cái thời gian là dài hơn do cái quãng đường phải dài thêm so với các cảng phía trong là khoảng độ 5 đến 7 cây số đúng không ạ thứ hai nữa là cái chi phí qua cầu thì mỗi một container qua đó đâu đó cũng phải mất thêm chi phí đúng không ạ mất thêm 500 ngàn đến một triệu gì đó đó thì à, cái cổ phiếu VSC này thì chúng tôi cho rằng là phù hợp với những nhà đầu tư để nhận cổ tức thôi còn cái việc tăng trưởng thì phải là rất là lâu nữa thì mới tính đến đó và cổ phiếu thứ ba là tôi muốn trao đổi đây đó là cổ phiếu của cảng Đình Vũ tức là đây là một doanh nghiệp chín muồi có duy nhất cái à, cảng này thôi thì cổ tức đâu đó khoảng 11% so với thị giá hiện nay tức là một mức cổ tức rất cao cao gần gấp đôi so với lợi suất ngân hàng thì à, để có được cái điều này thì do vị trí cảng Đình Vũ là cũng nằm ở ngoài cái cầu Bạch Đằng rất là thuận lợi rất là thuận lợi và cái công suất hoạt động của cảng Đình Vũ thì luôn vượt công suất khoảng 30% trong mấy năm trở lại đây rồi thì à, cái cảng chính này đã hết khấu hao từ rất lâu đó. dòng tiền mỗi năm thì khoảng 250 tỷ đồng thì nó cũng tương đương với khoảng mức lợi nhuận của cái cảng Đình Vũ này thì ờ, khoảng là 6.250 đồng trên một cổ phiếu à, tiền mặt lớn lên đến khoảng 900 tỷ đồng 900 tỷ đồng trong khi tổng tài sản của công ty này chưa đến 1.200 tỷ đồng đó thì riêng cái lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu là khoảng 22.500 đồng trên một cổ phiếu chiếm tới 82% tổng tài sản thì cổ tức một năm dự kiến chúng tôi cho rằng là có thể đạt từ 4.000 đến 500 5.000 đồng một cổ phiếu thì cổ phiếu này cũng rất phù hợp với những nhà đầu tư nào mà nhận cổ tức thì chúng ta hãy đợi những cái đợt điều chỉnh giá chẳng hạn khi nào cổ tức đạt à, cổ tức này chia cho giá thị trường khoảng độ 11, 12, 13% thì là những cái cơ hội vào rất tốt đối với cổ phiếu Đình Vũ này. À, và tôi xin trình bày thêm tiếp đây là liên quan đến hai cái cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực hàng không. Đầu tiên đó là uh, ờ, ACV thì đây có thể nói là ông trùm của lĩnh vực hàng không Việt Nam với cái thị phần lên đến hơn 90% thì ACV có lợi thế độc quyền và họ trực tiếp khai thác 22 cái cảng hàng không bao gồm 8 cảng hàng không quốc tế đúng không? và 14 cảng hàng không nội địa và trong đó đặc biệt là hai cái cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài đây là hai cái cảng hàng không uh, có sở hữu các cái đường bay có thể nói là uh, hiệu quả nhất thế giới chứ không phải là ở Việt Nam đâu và nó mang lại cái lợi ích rất lớn cho ACV thì công ty này độc quyền ở Việt Nam với từng ngày cái cảng như thế ạ. Rồi ACV sẽ là cái chủ đầu tư tư của dự án sân bay Long Thành. Thì đây là có thể là động lực tăng trưởng trong tương lai rất xa à, khi mà Tân Sơn Nhất có thể là đã full công suất hoặc là à, là là uh, cần một động lực tăng mới. Thì ACV thì lại cũng rất phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn. Do công ty này vẫn còn đang trong quá trình đầu tư, thành ra cái cổ tức của nó thì không được cao. Cổ tức trên thị giá đâu đó thì khoảng độ chưa đến à, khoảng độ 2% thôi ạ, không cao. Thì chúng ta phải kỳ vọng rất dài ạ. Và tiếp theo một cái cổ phiếu nó cũng không phải là là cảng lắm. Nhưng mà nó là một cái cổ phiếu phụ trợ cho cái việc à, xuất nhập khẩu hàng à, đi ra nước ngoài à, rồi là ở trong nước. Thì à, à, đó là cổ phiếu SCS thì hiệu quả kinh doanh cổ phiếu này rất cao với cái lợi suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu lên đến 55% rất cao được rồi là cái triển vọng tăng trưởng của SCS vẫn còn khá bền vững thì uh, đầu tiên uh, các cái lợi thế cạnh tranh của SCS như sau giao cản gia nhập ngành uh, này thì rất lớn do Tân Sơn Nhất về cơ bản là không còn cái khoảng đất trống nào cho một cái đối thủ tiếp theo mà có thể xây dựng những cái kho hàng rồi để làm hàng uh, giống như SCS nữa tiếp theo là đối thứ hai là đối thủ chính nhất của SCS ở cái uh, uh, cảng Tân Sơn Nhất này đó chính là TCS đây là một cái công ty con của hãng hàng không Việt Nam HVN thì nó đã phun cái công suất 350.000 tấn trên năm thì cùng lắm cái công ty này có thể thêm một chút công suất khi nó xây thêm tầng thôi nhưng mà điều đó nó không uh, thêm nhiều uh, còn lại thì SCS thì mới hoạt động 170.000 tấn trên cái công suất thiết kế 200.000 tấn Tuy nhiên một điều thú vị ở SCS là SCS có thể mở rộng cái công suất của mình lên đến 350.000 tấn đó thì đây là một cái tiềm năng có thể tăng trưởng uh, trong cái tương lai Ờ, và cổ đông ờ, lớn của SCS e là một cái lợi thế rất lớn cho công ty này à, trước tiên đó là ACV chính là cái cổ đông lớn của uh, SCS e thì như chúng ta đã vừa biết ở trên ACV là độc quyền trong cái lĩnh vực khai thác cả. thế thành ra có rất nhiều lợi thế có thể hỗ trợ cho SCS e thứ hai là Zmendep là cổ đông lớn uh, của uh, SCS này thì Zmendep có cái hệ thống hỗ trợ uh, rất tốt cho công ty này với cái mạng lưới logistics khép kín và tập khách hàng khổng lồ có thể hỗ trợ đi lại với cái SCS này rất nhiều và ROE trên 50% cổ tức đối với SCS này thì rất cao à, có thể trả 8.000 đồng thì thực tế năm 2019 đó là à, SCS đã thống nhất chia cổ tức với ờ, à, 8.000 đồng tức là 6,5% trên thị giá ờ, tương đương với mức à, lợi suất gửi ngân hàng trong khi mà SCS thì theo chúng tôi đánh giá tính toán thì với cái lượng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu đang nhiều như thế đặc biệt là trong cái lĩnh vực công nghệ cao thiết bị điện tử thì nó có thể tăng trưởng khoảng 8 đến 15% trong 5 đến 7 năm tới thì đây cũng là một cơ hội rất tốt cho cả trung hạn và dài hạn đó, đó. thì đó. Dạ. đây là tôi trao đổi về một số cổ phiếu xin cảm ơn anh Phục anh Phục đã chia sẻ ba doanh nghiệp trong ngành cảng biển là Zemadet, à, VSC và cảng tiêu thụ TPP đúng không ạ và hai doanh nghiệp trong ngành à, cảng hàng không mà có liên quan đó là ACV và SCS thế thì các chuyên gia khác có thể bổ sung thêm góc nhìn của mình comment bình luận cơ hội rủi ro đối với những cơ mà anh Phục vừa đưa lên và có thể bổ sung thêm những cái doanh nghiệp khác mà chúng ta theo góc nhìn của mình à, xin mời anh Dũng vâng. à, những cổ phiếu mà anh Phục vừa à, trình bày thì nó cũng là những cái cổ phiếu về cơ bản đó là những cái cơ hội đầu tư tốt nhất trong ngành theo theo cái quan điểm của em thì uh, trước tiên em cũng muốn bổ sung thêm một số cái uh, về asset trước đi ừ. thì uh, cái cổ phiếu asset này thì uh, trước uh, trong quá khứ thì uh, nó đang được giao dịch với cái uh, với cái mức PE average nó vào khoảng độ 14 lần trong khi uh, do uh, tác động của Covid-19 nên là hiện tại thì cái mức giao dịch của uh, SCS nó đang vào khoảng 11 lần tức là đâu đó thì chúng ta còn cái upside so với cả quá khứ nó vào khoảng độ 30% và thực tế thì uh, ờ, SCS không bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid-19 vừa rồi nhiều đến mức mà cổ phiếu nó bị discount nhiều như thế nên em cho rằng là cái mức giá hiện tại để mà đầu tư SCS nó rất là hấp dẫn thì ngoài ra thì SCS nó còn một số cái động lực có thể tác động đến giá của cổ phiếu thứ nhất đó là những cái thông tin khi mà uh, ờ, SCS có thể mở rộng công suất cái cảng hiện tại của họ lên 75% nữa Ờ, thứ hai nữa đó là những cái thông tin mà có thể liên quan đến việc là SS họ được cấp cái giấy phép xây dựng cái tòa nhà thứ hai thì cái điều này thì nó sẽ có thể góp phần là tăng cái doanh thu uh, uh, doanh thu uh, hoạt động thuê văn phòng của họ lên gấp 3 lần hiện tại thì nó đang vào khoảng độ đâu đó là 40 tỷ một năm thì khi mà cái tòa nhà thứ hai đi vào hoạt động uh, gọi là thuê được 100% đối với cả khách hàng thì nó sẽ tăng lên cái tổng doanh thu về uh, thuê văn phòng vào khoảng độ 120 tỷ một năm thì cái điều này thì uh, theo đánh giá thì uh, họ sẽ uh, đang rất là gấp rút xin cái giấy phép và có thể uh, giấy phép sẽ được kỳ vọng được cấp trong vòng năm sau và có thể xây dựng trong vòng một năm và dự kiến là đến năm 2022 à 20 đúng rồi đầu năm 2022 là tòa nhà này là có thể cho vào uh, hoạt động và cho thuê được rồi hoặc là một cái uh, những cái thông tin uh, như là về việc ss họ đang có cái ý định M&A một cái um, công ty cảng ờ, hàng hóa ở nội bài thì ờ, họ SS ờ, thì cũng chia sẻ họ đang làm việc đã làm việc với hai đối tác tiềm năng rồi và rất có thể là cũng trong khoảng thời gian rất ngắn thôi thì họ cũng sẽ tiến ra thị trường miền Bắc bằng việc M&A một trong ba cái cảng hàng hóa không hiện tại thì theo em đánh giá thì hiện tại thì nội bài hiện tại là đang có ba công ty khai thác nó là nội bài nội bài cargo nó là ACSP và nó là ALS thì theo đánh giá thì cái khả năng M&A đối với HSP là cao nhất bởi vì bởi vì HSP là nó đang sở hữu hệ thống hạ tầng nó nó có quyền sử dụng đất trong trong khi mà nội bài cargo là đang phải thuê đất thuê thuê, thuê nhà ga của HSP để làm hàng còn ALS thì nó có ít có khả năng xảy ra bởi vì uh, cái cảng hàng hóa của ALS nó là uh, nó chiếm cái vị trí trung tâm trong cái hệ thống chuỗi trong cái hệ thống chuỗi logistics của họ bởi vì họ có cái ờ, mô hình nó là cái cảng hàng hóa kéo dài tức là cảng tức là hàng hóa có thể được làm ở những cái khu vực khu công nghiệp và đồng thời đến cái cảng ở nội bài thì nó là cái trung tâm chuyển tiếp chính vì thế là ở, ờ, ở, ờ, cái cái cái khả năng mà em lây được với LS thì nó thấp đấy về cơ bản thì asset thì theo em thì nó sẽ có những cái thông tin về những cái uh, Ừ. catalyst catalyst kia nó có thể làm cái động lực tăng giá của cổ phiếu SCS à, một cái cổ phiếu nữa mà em cũng muốn bổ sung thêm à, đó là về à, trên Gemadec thì um, như em cũng uh, còn nói ở trên thì cái khu cảng cái nét thị vải thì theo đánh giá nó nó là một cái khu cảng nó có cái tiềm năng tăng trưởng tốt nhất tính đến hiện tại à, tuy nhiên là cái bài toán về cơ sở hạ đáp ứng được để mà khai thác những cái tàu lớn nó là một cái bài toán đặt ngược lại cho những cái doanh nghiệp đầu tư vào đây thì GMNF giải quyết được bài toán này bằng cái việc là họ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng rất là hiện đại vào Gemalink phải nói là cái uh, hệ thống uh, thiết bị cũng như hạ tầng mà Gemalink đầu tư vào Gemalink hiện tại nó đang là hiện đại nhất Việt Nam đồng nghĩa với việc là Gemalink có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng lên đến 200.000 tấn cũng là tải trọng mà lớn nhất mà Việt Nam có thể Ờ, ừ, làm ăn được đến thời điểm hiện tại ờ, và đó thì nó rõ ràng đó là một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn của GMADF so với cả những cái ờ, công ty khai thác cảng khác ở trong khu vực cảng Lái Thị Vải cũng như là cạnh tranh được với cả khu vực uh, uh, Cát Lái. Uh, nhìn rộng hơn nữa thì thực tế là cái cảng Gemalink này họ còn có thể uh, cạnh tranh được với cả những cảng khác trong khu vực nữa cơ. Uh, điều đấy một phần đến từ cái cơ cấu uh, cổ đông của GMRF nó là có hai um, có hãng tàu là CMA CMG họ sở hữu 25% cái ờ, cảng Gemalink này thì khi mà uh, ờ, Gemalink à, khi mà Gemalink này nó đi vào hoạt động thì ngay lập tức là cái uh, hãng tàu này họ sẽ chuyển toàn bộ cái khối lượng uh, uh, khai thác cảng mà họ đang làm ở Cát Lái sang cảng Gemalink cái khối lượng nó rơi vào khoảng độ 700.000 tiêu một năm nó tương đương với cả gần một nửa công suất giai đoạn 1 của Gemalink rồi ngoài ra thì uh, CMA CMG họ cũng sẽ thuyết phục uh, những cái hãng hãng tàu bạn khác của họ ở trong cái liên minh uh, liên minh hàng hải bởi vì uh, uh, những, những cái hãng tàu này là thường là họ có những cái liên minh với nhau để có thể di chuyển cái nguồn hàng của nhau thì họ cũng sẽ có ý định là họ uh, thuyết phục những cái bạn hàng hãng tàu khác uh, tập hiện tại đang cập cảng ở Campuchia hay là cập cảng ở Philippines về cập cảng của uh, này chính vì thế là khi mà Gemalink này uh, nó đi vào động thì nó có em đánh giá là nó có rất là nhiều tiềm năng để phát triển thì uh, đối với cả cái um, triển vọng kết quả kinh doanh của Gemalink thì uh, trong cái uh, trong năm nay thì dự kiến là lợi nhuận nó sẽ có thể giảm nhẹ do là uh, dịch Covid uh, sang năm 2021 thì uh, vì là Gemalink nó đi vào hoạt động năm đầu nên là nó sẽ có thể ghi nhận lỗ. lỗ tuy nhiên là cái tăng trưởng từ những cái cảng khác nó sẽ có thể bù vào và offset được cái phần lỗ này nên là lợi nhuận của 2021 nó sẽ có thể tương đương với 2020 tuy nhiên là cái lợi nhuận của Gemadep nó sẽ có thể thực sự tăng trưởng mạnh vào năm 2022 khi mà cái cảng Gemalink này nó vượt qua cái điểm hòa vốn thì uh, theo em ước tính thì khi mà cảng Gemalink này nó đi vào hoạt động full công suất giai đoạn 1 thì nó sẽ có thể mang về cho và Gemalab vào khoảng độ 250 tỷ lợi nhuận. Nó tương đương với cả tăng gấp rưỡi uh, so với cả với cái mức lợi nhuận hiện tại của Gemalab. Uh, ờ, chính vì thế nên là theo em thì Gemalab nó là một cái câu chuyện nó tăng trưởng dài hạn và nhà đầu tư có thể follow theo cổ phiếu này uh, uh, với những cái động lực tăng giá nó nó theo cái uh, tiến nó theo cái tiến độ cập nhật uh, về về hạ tầng của Gemalink hoặc là về những cái về những cái mức công suất mà Gemini đạt được và là những cái về khách hàng mà Gemini đạt được nó như thế nào thì anh cũng uh, xin cập nhật một chút là Gemini đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành được 90% công suất hạ tầng à, 90% phần xây dựng hạ tầng và 70% về phần uh, thiết bị và thượng tầng và dự kiến thì đến tháng 10 thì họ sẽ hoàn thành toàn bộ 100% cả hạ tầng và thiết bị và dự kiến là tháng 11 họ sẽ bắt đầu đi vào hoạt động thử và tháng 1 ờ, năm 2021 là chính thức ờ, hoạt động và nhận hàng. Rồi, xin cảm ơn phần bổ sung rất là chi tiết của chuyên gia câu vợ ngàn anh Dũng. Rồi, thế còn ờ, anh Tuấn và anh Tùng bổ sung thêm các góc nhìn view về đầu tư về rủi ro đối với các doanh nghiệp trong ngành này. Sự thật là lại giống hệt như anh Dũng này thì nói lại thôi. <laughs> nhưng thôi thì bổ sung thêm bởi vì à, thực ra em thứ nhất là SCF với cả Demandex thứ nhất là hai doanh nghiệp đấy à, tuy vậy thì đương nhiên trong thời điểm hiện tại thì vẫn thích SCS hơn SCS nó nhiều câu chuyện hơn thì để nhìn qua SCS thì tất cả những cây câu chuyện mà Dũng nói thì rất là đầy đủ rồi thì bổ sung thêm một vài ý thôi ví dụ như là chúng ta nhìn lại cái doanh thu của SCS tăng trưởng ví dụ năm 2016 500 tỷ thì đến năm 2019 là họ lên là 747 tỷ tăng trưởng 50 phần trăm nhưng trong thời gian đấy thì à, lợi nhuận thì tăng từ 245 tỷ đến 502 tỷ tức là lợi nhuận tăng gấp đôi nhưng trong cái khoảng thời gian đấy thế tài sản cố định của họ không hề tăng một tí nào tức là mình thấy là tài sản cố định của họ là 800 tỷ là từ cái lúc à, từ thậm chí nếu nhìn xa hơn nữa tầm từ 2014 cơ đến tận 2019 cái tài sản cố định họ vẫn nguyên là 800 tỷ mà một nửa trên đấy là là xây nhà tức là đâu đó cái phần mà lợi nhuận từ uh, cái cái cái phần tài sản cố định mà máy móc thiết bị để vận chuyển hàng hóa nó vẫn chỉ là 400 tỷ thôi tức là mình nhìn thấy rằng là cả một thời gian dài kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà không hề phải chi một đồng nào cho việc ừ, tài sản cố định thì giống như là việc ừ, chúng ta à, chúng ta làm một doanh nghiệp chúng ta không cần đầu tư tài sản cố định chúng ta không có hàng tồn kho phải thu rất thấp thì doanh nghiệp quá là tuyệt vời để nắm giữ luôn giống hệt như cái nếu như ờ, mình xem mấy cụ Warren Buffett, uh, cụ Warren Buffett có đầu tư cái, cái ờ, ấy thì là một doanh nghiệp mà thực ra là họ không không hề mất chi phí cố định cái nhà xưởng thì nó cũng chỉ có thế thôi chủ yếu là dựa trên cái việc ờ, biến phí đấy, làm bao nhiêu thì thì bán ra từng đấy <clears throat> thì đấy là một doanh nghiệp mà về cái cash cow của nó cash ừ, out của nó tức là tổng tiền ra của họ rất là tốt thì đấy là một doanh nghiệp mà rất là xứng đáng mà nó họ xứng đáng mức PI e nó rất là cao pi 15 lần em nghĩ vẫn là ok Tuấn nghĩ vẫn là ok trao đổi với anh Tuấn là nếu đến nữa nó mà phun với công suất 200.000 tấn thì biên lợi nhuận nó còn cao hơn nữa cơ và khi nó mở rộng lên 350.000 thì thực sự là cái chi phí cố định nó không cần là quá lớn đó doanh nghiệp này không cần à, lớn cái chi phí cố định tức là nó không thâm dụng vốn đấy đúng rồi tức là không hề thâm dụng vốn một tí gì ví dụ xây dựng một doanh nghiệp thép như Hòa Phát chẳng hạn ông phải đầu tư một cái doanh nghiệp một cái hạ tầng cố định cực kỳ lớn mấy nghìn, mấy chục nghìn tỷ nhưng mà cái này gần như là không cần thêm cái gì thêm mỗi mấy ông nhân công nó vào xây mà xây rất ok đấy là một à, thì đấy là cái cái SS là với góc độ của của, của Tuấn ấy cũng đánh giá rất cao doanh nghiệp này nhất là mức mức giá rất rẻ như hiện tại đó đấy là một điểm điểm thứ hai đối với Zemendev thì cũng cũng như anh ờ, Dũng nói thôi thì Tuấn bổ sung thêm một chút nữa là à, đúng là họ có cái hệ sinh thái rất là tốt chính vì vậy mà uh, khi mà Zemlink bắt đầu đi hoạt động ấy, hoàn toàn họ có thể phun công suất luôn cái C, C, uh, ờ, CGA tức là công ty cổ đông của họ ấy, thì họ đứng thứ ba trên thế giới trong phần vận chuyển tàu siêu siêu cường siêu trọng thì họ là ví dụ một năm của họ ví dụ 2019 ấy, của họ ấy là một họ vận chuyển là 1,6 triệu têu công ty đứng đầu là khoảng uh, 3 triệu công ty đứng thứ hai khoảng 2 triệu rưỡi thì ông này một triệu rưỡi một triệu sáu và công ty đứng thứ tư khoảng một triệu rưỡi tức là thứ ba thứ tư gần gần tương đương nhau thì mình sẽ thấy rằng là nó là một công ty khá là lớn thì VMF chỉ có một nhược điểm đó là khi mà VMF đầu tư ấy, thì họ luôn luôn đầu tư dàn trải tức là cùng một lúc họ đánh lên rất nhiều mặt trận thay vì ví dụ mình quét nhà xong thì mình lau nhà chẳng hạn thì đây ông vừa quét ông vừa lau nên chính vì vậy mà cái cái hiệu quả doanh nghiệp của họ trong ngắn hạn sẽ không không được ok lắm thì đúng đúng như anh Dũng nói là chúng ta cần phải nhìn doanh nghiệp này trong dài hạn hơn một chút à, anh Tùng bổ sung thêm góc nhìn đầu tư của anh trong năm doanh nghiệp này thì em thích nhất là thằng ACV lý do vì sao ờ, thì ngoài lý do độc quyền như anh Phục nói thì thằng này chiếm đến trên 95 phần trăm cái trên 90 phần trăm cái uh, lượng hành khách mà lưu lưu thông ở Việt Nam mình á còn câu câu hỏi khi mà đầu tư vào một doanh nghiệp ấy là mà em hay hỏi ấy, là năm 15 tới thì lợi nhuận của doanh nghiệp ấy sẽ như thế nào thì chúng ta khá là chắc chắn là năm 15 tới là lợi nhuận của thằng ACV này nó tiếp tục tăng lên tất nhiên là năm nay nó sẽ bị hit bởi Covid quý 2 lỗ nhưng mà sau 1 2 năm nữa là gần như chắc chắn là chúng ta biết là sẽ hồi phục lại vì mọi người sẽ đi du đi đi giao thông trở lại cái thứ hai là doanh nghiệp đơn giản dễ hiểu và thứ ba là cái mức định giá nó cũng không phải quá đắt nếu mà chúng ta nhìn từ cái vốn hóa chia cho dòng tiền doanh nghiệp thu được thì đâu đấy nó chỉ khoảng khoảng, khoảng 10 11 lần với một doanh nghiệp rất là lớn thì đứng đứng ở đứng ở góc độ là nhà đầu tư cá nhân thì có thể là chưa thấy hấp dẫn nhưng mà đứng ở nhà đầu tư tổ chức thì em nghĩ đấy là một cơ hội đầu tư rất là rất là tuyệt vời vì cái mức lợi nhuận là tương đối chắc chắn mà cái số vốn giải ngân thì rất là nhiều cái cơ hội tương tự như này ở bên Thái Lan đấy thì là ở bên Thái Lan có một cái công ty này nó chỉ quản lý 6 sân bay thôi thằng này thì là không phải là 8 sân bay quốc tế mà là 9 sân bay quốc tế và 13 cảng cảng ừ, sân bay nội địa thì cái công ty bên Thái Lan ấy nó được định giá đó là tầm khoảng 24 tỷ đô còn ở ACV thì chỉ định giá hiện tại mức định giá hiện tại tầm khoảng 5 tỷ đô và công ty Thái Lan người ta trả pi cho nó là 60 lần còn ừ. giả sử như là trong vòng 5 năm tới hoặc 10 năm tới đi lợi nhuận của ACV tăng gấp đôi và mức định giá tăng gấp đôi thì à, chúng ta có một cơ hội là tăng khoảng 4 lần tất nhiên là với một nhà đầu tư cá nhân thì có thể không hấp dẫn lắm nhưng mà với một nhà đầu tư tổ chức mà cầm tiền lớn thì em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt ACB đã từng à, lúc IPO mười mấy nghìn sau tăng một mặt dạ, lên 14 ngàn ờ, với kinh vâng. khủng ok thì à, anh Phục thì nếu mà xếp theo thứ tự các cơ hội này anh đề xuất ra thì anh theo thứ tự anh thích như nào để mình à, dễ tổng kết hơn là dạ, cái việc uh, xếp hạng thì nó cũng hơi khó tuy nhiên là em thì uh, uh, mỗi mỗi công ty có một lợi thế ừ. nhưng mà ừ. nhà đầu tư mà thích nhận cổ tức chẳng hạn ừ. thì là VSC và Đình Vũ Rồi. đó ờ, thì đấy là hai mã nhận cổ tức uh, đúng không ạ nhà đầu tư mà thích cái cổ phiếu mà có lợi thế cạnh tranh và chắc chắn thì là SCS và ACV Đấy, còn nhà đầu tư mà vừa thích theo câu chuyện mà lại nghĩ đến cái việc uh, follow cổ phiếu rất dài ấy. và có thể chết đinh theo cái các cái giai đoạn gọi là uh, ờ, 3 tháng 6 tháng hoặc gì đó thì đấy cổ phiếu Zmandep là một trong những lựa chọn rất tốt đấy thì uh, thì uh, về rất dài hạn thì nó cũng tiềm năng nhưng mà nó cũng tạo ra các cái con sóng ngắn hạn 3 tháng đến 6 tháng mà nhà đầu tư có thể là ra vào để tối đa hóa lợi nhuận Ok, như vậy là view của các chuyên gia về các cơ hội trong ngành này cũng khá là rõ ha. À, đồng thuận mà cao thì à, các chuyên gia đề xuất là SCS và ZMS à, anh Tùng thì có một cái view rất là riêng à, anh Tùng thích ACV vì những cái đặc thù và so sánh một cái cây tương tự ở các nước khác đặc biệt là cho các nhà đầu tư tổ chức còn anh Phục thì phân hạng rất rõ ai mà thích cổ tích thì là VSC và DVB đúng không? có lợi thế cạnh tranh rõ ràng là SCS và ACV và cuối cùng là câu chuyện hấp dẫn dài hạn tăng trưởng đó là GMS rồi như vậy là chúng ta đã trải qua khoảng à, hơn một tiếng để mà các chuyên gia thảo luận và chia sẻ cơ hội và rủi ro trong ngành rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một số à, câu hỏi để giao lưu với các quý nhà đầu tư ha mình sẽ trong thời gian đó các quý nhà đầu tư có thể tiếp tục gửi câu hỏi về cho các chuyên gia ha mình sẽ chọn một số câu à, ở đây đợi mình suy các chuyên gia cho hỏi là con TCL có EPS là 3.000 mà sao trả cổ tức 7.000 doanh nghiệp giấu lợi nhuận phải không ạ? Các chuyên gia ai theo dõi con uh, à, dạ. TCL không? Thế thì em xin phép trả lời con này. Ừ. À, ờ, không không biết là là là vị vị quý thì khán giả này lấy ở đâu thông tin trả cổ tức 7.000 nhưng mà con số này là là là không có nhé quý vị có thể vào xem cái nghị quyết đại đồng cổ đông của các công ty này đúng không ạ thì với cái việc EPS khoảng hơn 3 ngàn trừ đi phúc lợi khen thưởng các thứ thì TCL trả cổ tức mắc thì chắc là được khoảng độ 3 ngàn đồng đấy là về cái về về về cái xu hướng dài hạn còn thực tế thì TCL trả cổ tức hàng năm trả cổ tức hàng năm đâu đó là khoảng độ 3 ngàn đồng khoảng 2 ngàn đến 3 ngàn đồng còn cái việc 7 nghìn ấy thì nếu có thì nó là những cái cổ tức đột biến một năm nào đó ừ ví dụ như chúng ta có thể thấy uh, trong quá khứ có rất nhiều ví dụ như cổ phiếu uh, Vina cà phê chẳng hạn trả cổ tức đến còn hơn 100 phần trăm hay là cái cổ tức của bến xe miền Tây họ cũng trả cho có năm họ trả đến 200 phần trăm hay là cái cổ phiếu Kinh Đô sau khi nào bán cái uh, mảng bánh kẹo cách đây 5 6 năm trước thì nó cũng trả cổ tức đột biến một lần. Thì uh, đó là cái câu trả lời là đó là trả cổ tức đột biến một lần thôi chứ không phải là trả cổ tức thường xuyên. Ngoài ra quý vị và các bạn cần phải nhìn rõ cổ tức của công ty năm nào ấy trả thì phải thông qua cái nghị quyết đại hội đồng cổ đông chứ không phải là thông qua cái thời gian nó chốt danh sách chi trả. Có thể có những công ty là uh, cổ tức từ 2018 nhưng đến 2020 họ mới trả cơ. Ừ. Thế là cộng dồn vài năm. Thế thành ra chúng ta lưu ý là chúng ta xem cổ tức phải vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm. Thì đấy chính là cái nơi mà chốt cái cổ tức cuối cùng cho quý vị ạ. Rồi, cảm ơn anh Phục. À, có một nhà đầu tư hỏi này, hiện tại BVT và AST có đáng để đầu tư không ạ? BVT và AST. À, với AST thì à, thì thực ra cái này và vâng, theo dõi hơi, hơi lâu rồi nhưng có một điểm này là AST họ đầu tư khá nhiều vào một số dự án ở Quảng Ninh, ấy, dự án đất ở Quảng Ninh ấy. và dự án đấy thì à, cái hiệu quả nó chưa chưa được rõ ấy thì đương nhiên với ok những, thứ khác mình có thể bàn thêm nhưng mà cái vấn đề quản trị ấy, mình ờ, ở góc độ của em đánh giá là cảm thấy nó chưa chưa happy với việc mà bị chưa là mình thích ở việc mà họ phân bổ vốn nó chưa chưa được tốt lắm ừ. đấy là đóng góp thêm một chút về ST em ờ, có một chút cái bổ sung về ST này ừ. thì ờ, thật ra nếu mà nói câu chuyện đầu tư của ST thì chúng ta phải so sánh HST với cả cả Sasco, SAS ở trong miền Nam thì rõ ràng là đó đến cái câu chuyện là đầu tư về ngoài ngành thì rõ ràng là ST là đầu tư ngoài ngành ít hơn rất là nhiều rồi SAS, Sasco thì họ đầu tư vào rất là nhiều vào những cái uh, khách sạn những cái khu du lịch thì thực ra nói ngoài ngành thì cũng không phải là ngoài ngành lắm bởi vì nó cùng một cái hệ sinh thái về du lịch cả tuy nhiên là vì cái thời điểm hiện tại thì uh, do là cái dịch bệnh như này nên là rõ ràng cái hiệu suất kinh doanh của những cái khách sạn này bị ảnh rất là nhiều trong khi AST thì uh, Ờ, họ ờ, họ chỉ có một chút cái phần đầu tư ngoài ngành như vậy thôi còn lại phần lớn là cái hoạt động co của họ là họ gắn liền với cả ờ, cái hoạt động của sân bay nội bài và uh, rõ ràng là cái triển vọng của ST thì nó sẽ gắn liền với cả cái triển vọng phục hồi của toàn bộ cái nền du lịch của Việt Nam và cụ thể hơn là triển vọng phục hồi của cái lượng du khách quốc tế bởi vì thực tế là những cái du khách quốc tế là những cái người mà chi tiêu nhiều hơn họ cũng ờ, tích cực mua hàng mua sắm đồ lưu niệm cũng như là sử dụng những cái dịch vụ của ST chính vì thế nên là cái câu chuyện về cái ờ, triển vọng phục hồi của ST theo anh thì nó gắn liền với cả cái triển vọng phục hồi của ờ, cái nhóm về phân khúc khách nước ngoài nó cũng nó cũng đồng thời cũng chính là cái catalyst về phục hồi của cái ACV ACV về cơ bản thì khi mà họ phục hồi được thì họ cũng là cái cái lượng khách nước ngoài họ phục hồi được thì ừ, đương nhiên là, sẽ kéo theo là cái kết quả kinh doanh họ sẽ phục hồi và theo anh đánh giá thì cái triển vọng uh, phục hồi trong tương lai trong tầm một hai năm tới nó rất là lớn nên là giá hiện tại thì rõ ràng là để mà chúng ta đầu tư dài hạn là hoàn toàn là có thể okay. thì ờ, con AST này thì tôi cũng đồng quan điểm với anh Tuấn hay anh cũng thì đó là nó là một trong những cái con ờ, cũng cũng gọi là hàng hiếm để bán bán hàng miễn thuế ở sân bay đúng không ạ thì à, cái này nó phụ thuộc rất nhiều như anh Dũng nói đó là cái sự phục hồi của cái lưu lượng khách nước ngoài đến Việt Nam thì rõ ràng với cái xu hướng à, à, phát triển kinh tế của Việt Nam rất tốt à, du lịch của chúng ta đang ngày làm ngày càng chuyên nghiệp ờ, rồi là đầu tư FDI rất nhiều không những là khách nước ngoài họ đến du lịch họ đến công tác ngày càng nhiều hơn thì à, về rất dài hạn thì rõ ràng con AFT này thì có một cái lợi thế rất tốt đúng không mà định giá thì Ờ, hiện nay so với lịch sử của nó thì là tương đối hấp dẫn đúng không ạ? Tuy nhiên thì ờ, như như chúng ta đã biết Covid-19 thì ảnh hưởng ít nhất là phải đến hết 2021 thì ờ, mới mới mới có thể là phục hồi phải cuối 2021 may ra mới có thể phục hồi. Thì quý vị đầu tư thì cần phải chú ý đến việc là con này thì có thể nắm giữ có thể đầu tư phải rất dài đấy chứ cũng không thể phục hồi ngay được. Đó, lợi nhuận năm nay thì khả năng cao có thể lỗ đúng không ạ? Có thể lỗ. Đó, thế thành ra quý vị phải chú ý điều đó thì ờ, ngoài ra thì ờ, có con ờ, PVT đúng không ạ? Ừ. Vâng thì PVT thì đợt vừa rồi chứng kiến sự sụt giảm tới 50% giá trong vòng hơn một năm qua về cái mức đáy ấy. thì nguyên nhân chủ yếu là do có liên quan đến nội bộ một chút liên quan đến nội bộ liên quan đến kiện tụng một chút thế thành ra làm cho cái cổ phiếu này bị xuống giá rất là mạnh còn về lợi thế cạnh tranh về các thứ thì chúng tôi đánh giá lợi thế lợi thế cạnh tranh của PVT là rất tốt nó đang là số 1 ở lĩnh vực của mình và nó có như rất nhiều cái lợi thế ở chỗ thứ nhất là nó có các cái uh, ờ, 2 phần 3 số lượng tàu nó tuổi rất trẻ tuổi rất trẻ và phù hợp với cái tiêu chuẩn hàng hải quốc tế hiện nay là rất là khắt khe về khí thải về các thứ đó rồi là ờ, nó mua được tàu ở những cái giai đoạn giá rất thấp tức là giai đoạn giá tàu mua ở trên thế giới này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc giá cho giá làm hàng giá giá thôi thì uh, cái giá làm hàng của cái giai đoạn mấy năm vừa rồi rất thấp thế thành ra là cái thằng PVT này nó cũng lợi dụng cơ hội đó nó mua được các cái tàu giá rất rẻ đó thì đây là những cái lợi thế rất mạnh trong tương lai của nó còn về việc định giá của nó với một cổ phiếu năm nay rất khó khăn nhé năm nay covid rất khó khăn mà pi khoảng độ 6 lần thì chúng tôi cho rằng là rất rất hấp dẫn 6 lần còn khi kinh tế mà trở lại tốt hơn đấy thì pi của nó hoàn toàn có thể uh, lợi nhuận hoàn toàn có thể tăng gấp rưỡi trong khoảng 2 năm tới thì lúc đó đây là một cơ hội rõ ràng là cũng là một cơ hội rất tốt cho nhà đầu tư ngoài ra cũng cần lưu ý thêm là cổ phiếu này cũng thường xuyên trả cổ tức tiền mặt khá tốt khoảng một ngàn đồng năm nay thì trả ít hơn nhưng mà chúng tôi kỳ vọng là sang năm 2021 2022 nó sẽ tiếp tục trả tốt rồi à, xin cảm ơn anh Phục à, các chuyên gia à, mặc dù là còn mấy câu hỏi nữa nhưng mà chúng ta đã quá giờ khá nhiều rồi nên là chắc tôi xin phép được à, tóm tắt để chúng ta kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay hôm nay chủ đề chính ngày hôm nay là về cơ hội à, đầu tư vào nhóm ngành cảng biển và cảng hàng không thế thì tóm lại là từ phân tích của các chuyên gia là khá đồng thuận với nhau là cái triển vọng của ngành này trong thời gian tới là tương đối hấp dẫn dựa trên những câu chuyện chính cái động lực à, đến từ khối FDI và các hiệp định thương mại đã và đang à, được đàm phán và ký trong thời gian tới tiếp tục là động lực à, trong khía cạnh các cái câu chuyện cụ thể thì à, các chuyên gia đề xuất ra các nhóm cổ phiếu đúng không ạ à, các à, nhà đầu tư nào thích cổ tức thì có thể cân nhắc VSC và DVB à, ai thích cái cơ hội về lợi thế cạnh tranh rõ ràng thì đó là SCS và ACV còn à, quý nhà đầu tư nào thích những câu chuyện dài hạn hấp dẫn đi theo câu chuyện thì là Zomedex ngoài ra thì có những cái cơ hội à, bổ sung thêm mà do các nhà đầu tư hỏi lên bổ sung vào các chuyên gia đã giải đáp Ví dụ trường hợp của AST hay là BVT về mặt dài hạn đúng không ạ thì à, như vậy là chúng ta đã trải qua à, gần một tiếng 30 phút để các chuyên gia thảo luận và trao đổi các quý nhà đầu tư rồi thì à, tôi xin kết thúc cái buổi thảo luận của uh, livestream của các chuyên gia VNX ngày hôm nay xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã dành thời gian quý báu theo dõi và thảo luận rất là nhiệt tình cùng các chuyên gia xin cảm ơn các anh em đã dành thời gian cho quý nhà đầu tư chiều nay hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần tới